mật chú đại bi cẩn đương trì tôn nam mô đại bi hội thượng nam mô đại nam mô đại bi hội thượng nam mô đại bi hội thượng thần bồ tát liên thủ thiên liên vô đại đạo liên tâm đà la nam mô a ra đắc na đa la ya ya nam mô a di đà ma đô thị tê thượng bát ra ya bồ đề tát phật phật ya Phật Giê-hô-va, Phật Giê-hô-va, Phật giê nam mô tăng thiên lần hỡi mong na ri nhã và lô yết thế tấn phật ra năng đà và nam mô na ra cẩn trì hê ri ma vạn đa sa mê pháp ma ba đầu du ma ma đề dụng tăng đà tăng đa nam mô ba gia ma vạn đà độ đăng địa la nam và lu hệ độ ca đế ca đa đế nhi hê ri ma bồ đề nam ma tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ma hê ri đà những cô lô cô lô bà sa bà sông nở ta sa ta lô lô lô ma ra lô lô ai đi ta ra ta ra tâm đi tâm đi cô lô cô lô cô đi ya ô đi ya ô đi ya ô đi ya đi ya đi ya đi ya đi ya đi ya đi ya đi ya đi ya na ba lo ki na tu ba na ya bu ni do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 ga ni ha ra na na ni ni ni ha ba ma ma ba ma ho ke lai lai lai ba sa ba na giờ tôi hai giờ biết ra tất thời giờ tôi ma đà mây tất đời đường đi giờ tôi có cái gì hơn là bằng lấy trí huệ để làm sự nghiệp nếu có trí huệ thì chúng ta mới nhận chân được giá trị đạo đức của lẽ sống nếu có trí huệ thì chúng ta mới nhận chân được sai lầm tốt sâu mà có trí huệ chúng ta mới thấy được cái chân và cái thiện và cái ác và cái tốt từ cái trí huệ đó mà ngày hôm nay quý vị về đây đã gieo duyên à, xuất gia tu học mà đối với ba ngôi tam bảo thì nhờ tam bảo mà quý vị cũng thấy được quý vị và diệu màu và diệu dụng đó thì à, chúng tôi xin thay mặt chư tăng à, hôm nay để làm lễ à, xuất gia gieo duyên cho quý vị thì chúng tôi cũng không mong gì hơn là chúng tôi chỉ mong như thế này một người xuất gia không có cái gì gọi là phải cần to lớn cho lắm nhưng chỉ đơn thuần xuất gia là ra khỏi nhà tam giới đó tức là chúng ta lìa bỏ đi tất cả sự đam mê của cõi dục lạc này phải không để chúng ta không còn đắm nhiễm theo sáu trần cảnh đó nữa do vậy mà đức phật đã nói rằng tu là mục đích để sửa đổi nghe rõ chưa tu là nhìn lại bản thân mình chết tu không phải đi nhìn lỗi của người thì điều đó là tối ưu quan trọng tôi giống có gì hết cái chuyện người ta trắng ta đen ta tốt ta xấu ta đẹp hay ta gì đó cái đó mà ta hơn ta thua ta giàu ta sang ta phú ta quý đó là do cái nghiệp duyên mỗi con đường kiếp trước tu nhân tích đức do đó mà ngày hôm nay chúng ta được hưởng thụ trong tinh hoa giáo pháp của đức phật đó do vậy mà ngày hôm nay quý vị mới thấy được đây là một điều phúc báo vô cùng có lắm lúc bao nhiêu người có đầy tiền của nhưng chúng ta vẫn chưa thấy phật vì chưa nhận chân được giá trị giáo pháp của đức phật chúng ta có giàu có kho tàng à, đầy ấp như biển cả nhưng nếu chúng ta chưa hiểu đạo lý sống của một con người thì điều đó cuộc sống này đức phật đã nói rằng đó là sự vô ích thì hôm nay để khoảng mất thời gian vì ờ, khoảng ờ, còn ờ, hơn 30 phút nữa là chúng ta làm lễ mặc y Phật đúng không ạ? Giờ này là sáu rưỡi không? sáu rưỡi chưa? Chưa rồi không? Thì à, mong quý Phật tử có tên sau đây để thành tâm nghe. À, Nguyễn Thị Mỹ Lệ 64 tuổi pháp danh Diệu Mẫn Mai Phạm Mỹ Diệu Như Phạm Thị Trúc Thà 32 tuổi pháp danh Diệu Hoàng Lê Thị Cẩm Hồng pháp danh Diệu Nguyện 50 tuổi Đặng Khánh Duy Pháp danh Tuệ Minh 22 tuổi Nguyễn Thị Hồng Nga Pháp danh Diệu Thanh 46 tuổi Lâm Thị Hồng 54 Minh Pháp danh Liêm Hồng 54 tuổi à, Đinh Văn Thiệp Pháp danh Minh Phú 60 tuổi Lâm Thị Ngọc và Pháp danh Ngọc Quý 54 tuổi Trương Thị Thu Vân Pháp danh Minh Tường 54 tuổi Đoàn Thị Hết Pháp danh Nguyễn Kim Hiền 65 tuổi Vương Siêu Nói hả? Pháp danh Liên Hoa 63 tuổi Nguyễn Thị Thanh Phương Pháp danh Huệ Thanh Trần Phúc Nhân Pháp danh Nhật Hiền Phạm Thị Lý Pháp danh Tường Thanh Nguyễn à, Thị Hoàng Xuân Nguyễn Châu Thi và Nguyễn Thị Kiều Loan Đinh Thanh Quý Phùng Thị Hồng Cúc Nguyễn Châu Thi Đoàn Minh Tuyết Nguyễn Thị Kim anh Nguyễn Thị Thanh Trang, Nguyễn Túy Hà, Võ Quỳnh Đoan Thục, Nguyễn Đức Sơn, Phạm Thị Phụng Pháp Danh Đức Hiếu 48 tuổi, Lâm Thị Ngọc Tỷ Pháp Danh Diệu Thuận 57 tuổi, Phật tử Trần Văn Quân, Trần Văn Nhân, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Văn Cường, Phật tử Diệu Huệ, Phật tử Diệu Trang, Diệu Hộp, Diệu Thiện, Hà Duy, tặc trí mỹ ngọc thiện quy trí toàn và đức trí quản thủy trung tính nguyễn hạnh diệt nguyễn hạnh châu diệu thiện à, pháp tánh diệu hảo diệu tâm nguyễn thị ngọc trinh à, phật tử niêu bửu ngọc pháp danh giác hoa đinh thị kim tuyến pháp danh diệu mỹ Nguyễn Thị Thu Thủy pháp danh Diệu Bình Lê Ngọc Châu pháp danh Hạnh Phương Phật tử Nguyễn Thị Thu Thủy 65 tuổi à, Lê Ngọc Châu Phật tử à, Quỳnh Văn à, Sẵn Pháp danh Minh Tiến Ở đây lại rồi à, phật tử à, nguyễn thị thùy nhung pháp danh diệu minh và nguyễn thị hợp pháp danh diệu hảo trần thị oanh pháp danh hoa minh đặng à, đặng gì đặng đặng thị đăng phương pháp danh hoa đức và đặng đặng như nam nữ phật tử vi diện tại bồ đề đạo tràng này à, phát tâm gieo duyên xuất gia và phật tử à, Trần Thị Kim Anh pháp danh Thiên Nữ Pháp Thủ Lê Thanh Trương Bùi Thị Phượng Nguyễn Văn Nguyễn Hiếu pháp danh Đồng Tú à, ngưỡng mong à, chư tôn đức từ bi ai mẫn quan hỷ chứng minh à, pháp lễ để xuất gia giao duyên cho hàng phật tử và sau khi ở đây làm lễ giá kéo thì mong quý phật tử nên nhất tâm ha rồi cái chuyện xuống tóc thì à, có lẽ nhờ quý thầy ra phía sau chúng ta làm sao nhưng mà nếu muốn giữ lại cái mái tóc ờ, cho mình là kỷ niệm á nếu mà ai xuống tóc đấy thì nên lấy cái đồ đựng lại nghe cái đây làm lễ giá kéo thôi nha rồi cô phật rồi cô dầu cô dầu có giá có giá gì nhưng mà ở đây đã phát nguyện cái tâm xuất gia rồi thì chúng ta loại trừ đi tất cả mọi sự cảm nhiễm nha là cô phật gì đây nữa phật tử nguyễn ờ, thì nguyễn ngọc lan hà thì quỳnh quang pháp danh trúng gì trúng phổ đó phải không à trúng phổ phan à, thị phan thị gì phan thị phan danh à, diệu khen rồi còn phật tử nào nữa không ạ chào cô bạn sớm gia hoàng thánh đạo thể đồ nhân bé nhân tạo là chi điển đang nói về sở văn lê xuất gia hoàng thánh đạo thể để được chỉ là nó hình thức cũng được ở đây là mình xuất gia trên không trung mà anh không mà đã có tệ đồ nguyện đầu nhi điên các ái từ sở thân xuất gia hoàng thánh đạo để độ nhất chi tiết lại các ái từ sở thân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 xong rồi lên lên sốt gia hoàng thánh đạo thề độ nhất thế chẳng quy hình tông chi tiết các ái tình sao thánh sốt bây giờ làm sao kịp đông quá mà ha. rồi lên đó lễ rồi mua về lên trước lên trước rồi rồi rồi người rồi thì ra phía trước kìa xong rồi ra trước đi Anh đi cho tự cơn xuất gia hoàng đầu đạo thầy đầu trước đi mà ta lai đại đầu nhân thầy nhân thầy thầy thân xã thân xuất gia hoàng thầy đạo nhân thầy hình công chi tiết cách ai từ xa thân suốt gia quan thánh đạo tề đồ đa la đề gia ai tự sự thân xuống gia làm văn đạo thề độ nhân ai nói tự sự thân xuống cho phật nguyện tu di liên con nói tự sự thân xuống cho hoàng thất đạo thề độ nhân tam thành đạo tề đó nhất tề nhân tề đàn có nhất minh sẽ bồ tát nam có nhất minh chỉ ngưng ngư bồ tát bình chúng ไวามาเขาก็จับ Hallelujah. của cậu lại ở trên thì sập rồi nhưng mà ở đây nó còn không về nhà của cậu lại về nhà của láng của lão cậu lại pin rồi nhỏ ghê dạ hết rồi hết pin rồi tới còn hết pin rồi quay pin lại đi thầy mở ra cái pin lại sức da của ba lô Dạ, pin cái rồi. Cái đó pin đó hả? Cái đó không phải, không phải. Cái đó không phải cho con không tính đâu cái này chứ cái này của con còn cái đó phải bỏ sắc tướng con ta đừng bình thường đi nói cái này cái này cái này nó không biết đứt đầu đâu không cái này nó cái cái cái này dễ không có đứt đầu thì quên gạo giờ chưa lát gạo về đưa em gạo giờ mấy con mây này mà à, để để thầy đẩy hay đẩy cái về về mình cạo có đem đò hổm dài chờ mấy ngày nay nè tới đây thầy đẩy cái còn sư hậu à, à. sư hậu <laughs> sư hậu nào sư ờ, sư trí à, sư trí à. tắc trí tắc trí nhập lại nhập lại sư cô đây dạ dạ sư cô lấy lại rồi dạ giờ dạ, nó muốn lột, em chưa đủ yên giờ vui phải đâu có gì đâu dài cái thật cha làm luôn đi Đâu, em quan sát em chưa chưa chưa đủ tâm à, đi lại lại thầy đóng tạo cho ai ai qua đây nè con nào xuất ra nữa qua đây ai vô duyên qua đây đắp rồi vô này cẩn thận quá đó tóc vào mềm dễ thầy xong rồi bắt đầu kia mua tấm hình huynh quay khác mọi quay khác ba cái em không ý là huynh quay với mục đích khác mỗi lần đó chết rồi khô quá thầy lấy chai nước lấy chai nước ra lấy chai nước ra tóc dài phải nộp đơn không mà dùng vô quanh bánh trái chuối nè chai nước suối nè mấy giờ mới lại rồi ờ, đang cái gì vậy Hãy subscribe cho bỏ vô cái này cho quen rồi Em thủ theo đó còn cái này đi Bảo mai nó mừng lắm rồi ra dạ, được mà đâu còn ăn nữa đâu nó nói vậy chi biết lúc đó đừng có ấy được không còn tới không không không liên an kìa đức kiến cho phép luôn à đứng bay xuống đi vậy thầy đâu đứng làm mà không một anh xuống rồi lấy cái ghế này nó sẽ bị ngày mai tới tới cái đầu này cạo nữa chừng hết xuống thôi rồi thâu mặt lâu chứ thâu đầu mấy lát thế rồi dốc ủa sáu mặt thì lâu chứ sáu đầu thì mấy lát mấy lát lẹ ý nói là lẹ lẹ cạo mà bảo cạo mà Nam mình mê nhiều lắm thầy, thầy vừa cạo vừa xuống cho con cho con đó <laughs> thầy nói nói là thầy là thầy cạo luôn dạ thầy là thầy mưa cạo giùm mình mà này có cạo sẵn rồi tóc có tích nó tạo lại lắm cái này chỉ là kéo thôi thử rồi hết pin rồi đấy vậy thầy hết pin <laughs> hết pin bảo ơi má hết pin rồi để vậy hai bên thầy chùa chấm giữa giùm con vậy còn còn nữa con về làm tiếp của sao <laughs> <laughs> chuyện nhỏ đó ha yeah. Dạ. ủa trong cái gia đình của mình nó tạo mà mấy thầy à, quên nữa người nằm mới cạo lại tặng cho cái khăn lạnh lau mặt lau tóc là quên nữa mình đớm nhau đi giường liền quên quên quên bây giờ là người ta nhỉnh hơn mình bực rồi đó đúng rồi thực sự cũng giường liền đánh nhau gì cũng liền đưa thịt đi vào tưởng thịt nhau dạ. à giữ đi à của nậu lượng cái là mười nha chụp hết thầy ở đâu là thầy dạ con ở bình định à mua phòng thầy ở đâu ngoài ở nhà bè phú sưng á là mẹ của diệu huệ á dạ chị vợ cũng đi từ thiện ở ngoài miệt hoài đi xuống là đạp mà cho bông thành kìa con thân sư cô con chào sư cả hả ai cả chết con tóc này không tóc đó rồi tóc đó rồi đây bé kia tóc đâu gom về bên bộ quần chuối bên đội chỗ thì nhiều dục cái tóc nó dục đây gom rồi đây con ai nữa không con đây đây cô kêu qua đây cô dạ. này cô châm anh này mái tóc mấy chục năm đời rồi lên bảo phiền não hả cắt đứt phiền não à quỷ hình thủ chi tiết là các ái từ sở tân xuất gia thành thánh đạo về nguyện độ nhất thế nhân cái xe mai lắm ngồi xe nó dính xe ngày mai ngồi ngồi lâu dài mà thầy thầy cạo thầy không mỏi thầy lắm để anh chống cái này cho em ngồi lên cái lưng anh này giống như ngày xưa chơi cái trò nhảy đó anh chống cái này cho em ngồi lên lên cao tới cái hai tới tới cho bà cho bà đi cho bà trước tới đây là hết viên hết pin mấy hết pin không còn một chút pin luôn vừa xong vừa xong là mấy hết pin Hồi nãy à, từ nãy thầy lý thầy chú quá trời. Cho miếng nước, cho miếng nước. Cái này phải cho nước chưa? cho miếng nước. Còn mấy người nữa? Cho miếng nước anh Thịnh. Yes. Cái này là bữa thì biết là cái này thì mua thêm hai cái này thì đem cái đem cái đầu ra thầy ơi. Nước ra trời ơi dừng quệ sức cha không ờ, ờ. quay nữa nha thầy quệ sức nha là phải mở giọng nổi này mừng quá hết vậy rồi hết vậy giờ nữa hai dừng quệ hai lần rồi đó dạ, dạ có có ba lần chứ mấy tuổi đi chịu hai lần tại đây rồi chưa à? cả đội quân mình tập trung ra mình lễ phật để tâm bảo tạ ơn là dạ. có lưỡi lan không quý vị ơi rồi xong rồi cô ấy còn ai nữa không còn một người nữa thôi đúng không là là chịu cần cạo chút đi để cạo cho cô này nữa đấy <laughs> rồi rồi còn không thì để để cạo cái này sợ nó hết viên cái chết luôn á <laughs> để cầm đấy đây đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, con mua hai cái biết đi vô đây con phụ cho con phụ cho biết quỳ lên đi con quỳ thẳng lên đi con thẳng lên à, để để để đi con ấy luôn cho để xong cái cô này cái lại nước rửa được Nó chén túi đi thì được. Như luôn á rồi với máy ăn cho cái này lâu mặt là cái này mới ken luôn à không còn đấy cái này lâu mặt hơn một Phật thấy đẹp không? sáng lên liền ha sáng rực liền ha thằng này là mình thấy không có hổng nếu mà ta nhìn thấy trẻ này ta sinh ra xong rồi kiếm mà không có tóc bạc Kiều dạ, Hảo á, hồi lúc trước á, thầy thấm xuống tóc Kiều Hảo rồi Kiều Hảo cũng trẻ lại luôn á. <laughs> À, không phải giỡn đâu nha. Dạo Hảo mà xuống tóc là dạo Hảo thấy à, Hảo tướng ai cũng khen hết Không dạ, hảo tâm không à, dạ. hảo tâm thì giờ con đâu có được vậy đâu con Nếu mẹ không hảo tâm là con không được vậy đâu nha Bởi vậy mới là dịu Hảo mà Không, dạ, hảo tâm là Diệu Hảo niệm Phật đi niệm Phật cho làm dẹo hóa dẹo lắm lực quá rồi lực lắm không có này nữa Ủa sao cái Hết pin rồi thầy, rồi xong luôn. Hết lưỡi lam tới lưỡi vào. Hết lưỡi vào Còn mà, còn mà. Hết. Tại cái này tóc mình đã giống vậy nó đã sát rồi. Chú hãy nên nhớ rằng sống trên đời này có má mà thôi, người cho chúng con là diệu hảo đó nha.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 giờ cũng chưa thấy đâu rồi đâu rồi bóp đâu bóp đâu ai gì gì gì nè bóp đây nè nhiêu tỷ bóp bóp ít ít quá đó buồn rồi kìa đó có có chọn về mà có 20 GB buồn kìa tâm cho tất cả đi मैं जुगाड़ करता ना हो तो सब पागल है Ini, ini saya bayar bayar kita. हाँ पहले बीस रुपये